trời ơi tại sao hôm nay nó lại nóng nực thế này tại sao hôm nay nó lại mệt mỏi thế này các bạn ơi tính ra bạn là mình đã đi phiêu lưu cũng đã được mấy tháng trời rồi đã tiêu diệt biết bao nhiêu quái vật rồi vậy mà bây giờ đi bộ thôi mà cũng thấy mệt nữa bạn ạ à. thiệt luôn á thời tiết thì bây giờ nóng nực bực bội gì đâu á mà còn mệt nữa ủa ông có thấy mệt không vô mất ủa, ủa vô mất đâu rồi ủa vô mất đâu rồi trời bắt bướm hải hoa hái hoa bắt bướm ha ha ha vui quá trời luôn ê ê vô hết vô hết ông làm cái gì vậy hả trời tôi đang mệt tôi đang hỏi ông ông không chịu quan tâm đến tôi thôi tự nhiên ông đi hái hoa bắt bướm mới làm gì vậy hả trời trời không phải ông bảo là tụi mình đi cắm trại đúng không mình đi phiêu lưu đúng không phiêu lưu mình đi giúp người đó mình phải vui vẻ đó chứ sao mệt hoài vậy bạo lao à Tính ra bọn mình đang đi phiêu lưu để giúp đỡ mọi người tiêu diệt quái vật Nhưng mà tôi cũng là con người mà Tôi đâu phải là gọi là người đến từ hành tinh vô mốt giống như ông đâu Tôi cũng biết mệt chứ bộ Giờ tôi mệt quá thôi Chắc tôi về nhà tôi không đi phiêu lưu đâu Cho tôi về đi Trời trời gì cày vậy mới đi nửa đường mà mệt nè Ủa bây giờ còn bị mệt đúng không Đúng rồi mệt muốn chết nè Có cách nào không à, Có cách liền một phút 30 giây chờ xíu Đây Hả vậy Thôi ơi Vậy mà từ nãy giờ không chịu đưa tôi với ông này quá đáng ghê luôn á Đây để tôi uống một miếng à hey, Mấy bạn à Mấy bạn biết gì không một khoảng thời gian mình đi tiêu diệt quái vật quá là mệt mỏi rồi Bây giờ chỉ cần uống hộp sữa vô mốt lên Nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à, Nạp năng lượng Vô Một cảm giác thật Vô mốt à, Trời ơi quá đã luôn rồi ơi Khỏe ơi khỏe ơi giờ mình đi kiếm quái vật đánh nhau tiếp đi vô mất đi đi đi rồi đây đây đây đây uống gọi là uống sữa cái là gì ta có sức lực liền vậy đúng rồi trời ừ, uống sữa vô cái tôi khỏe liền luôn nè ai hay là bây giờ bọn mình đi vòng vòng ở đây kiếm coi có ngôi làng nào đó bọn mình đi vô xin một ít đồ ăn đi chứ uống sữa không là cũng gọi là người ta cũng cũng chưa đủ no nữa tôi giờ tôi muốn ăn thêm gì nữa nữa nè hay uống rồi, sữa rồi, tăng năng lượng rồi bây giờ đi kiếm đồ ăn đi ui vô mốt đi vô mốt đi tôi thấy rồi kìa có một ngôi làng ở trước mặt bọn mình kìa ui vậy là sắp có hết đồ ăn rồi à, Trời ơi từ nãy đến giờ đi kiếm mãi mới thấy một ngôi làng các bạn ơi Ủa, Ủa vô mốt khoan từ cho tôi hỏi này nha hình như ngôi làng này là ngôi làng của ông phải không ủa ông bị khùng hả không lẽ ngôi làng nào có màu xanh với màu cam của tôi là làng của tôi hả ờ à, thì tôi thấy cái ngôi làng này nó y hệt ông luôn nè nó có màu xanh với lại màu cam nè y hệt ông luôn cà dạ. rốt yeah tôi sẽ lấy cà rốt tôi ăn trời ơi sáng giờ đổi quá trời luôn nè Ê, không được không được không được không được không được ông không biết gì hết trơn á nè ông làm như vậy là là không là không nên mấy bạn nhỏ đừng bắt chước vô mốt nha vô mốt không biết gì hết trơn đúng là vô mốt đến từ hành tinh vô mốt cho nên là núp quá à, không biết gì hết trơn á đồ ăn á cái này á là của dân làng trồng cho nên á chúng ta cần phải gọi là xin phép dân làng thì chúng ta mới được quyền lấy ăn hiểu không hiểu không à, ai biết chứ tôi trên thành phố tôi có làm này đâu tôi xin không à xin là người ta cho luôn á tôi lấy luôn á chứ tôi xin đâu ai biết à, đâu ơi ủa vậy là ở trên hành tinh vô mốt của người của ông là ông cứ vô vô trong làng người ta ông lấy đồ ăn ông ông ông không thèm xin ai luôn hả à? gì kỳ vậy Ủa chứ sao ai cũng trả vậy vô lấy cái rồi về thôi là không được rồi Đúng là hành tinh robot khác với hành tinh của con người chúng ta bạn ạ à. Ờ, Ồ tôi hiểu rồi bây giờ mình phải đi xin đúng không Đúng ừ. rồi mình phải xin phép người ta mình mới được quyền lấy hiểu không Rồi bây giờ đi theo tôi nè Ờ nhưng mà vô robot đây cũng may ghê luôn ha Tính ra bọn mình đi từ nãy giờ cũng trời sắp tối luôn rồi nè Đó ông mặt trời chuẩn bị lặn luôn nè Bây giờ mình vô trong làng Mình xin người ta đồ ăn Sau đó mình xin người ta cho mình ở lại để mình gọi là nghỉ một hôm Đó rồi ngày mai mình đi tiếp nha Ok Trời Vậy tôi, tôi vô coi Bác trong Làng ơi không? ủa ủa không phải bác dân làng hả chị bác dân làng ơi ủa ủa kỳ vậy ta sao bình thường ngôi làng này tôi nhớ là sẽ nhiều bác dân làng á mà sao lần này không thấy ai vậy ta ủa trong cái nhà màu cam này trong cái nhà màu cam này cũng không có ai luôn vô mốt ơi ủa gì kỳ vậy ờ. ủa làng gì đâu mà không có ai vậy sao mà tôi nhớ là làng trong minecraft là bình thường là sẽ nhiều bác dân làng á mà sao lần này không có ai vậy ta đâu để mình vô thử trong cái ờ, cái cái nhà của bác của bác thợ ràng coi từ để mình đi qua bên nhà bác thợ ràng mình xem thử coi bạn ơi bình thường ở à, trong nhà bác thợ ràng ôi trời rồi không có bác thợ rèn luôn còn có mỗi cái à. rương ở ờ, trong cái rương này có gì ông ta ờ có kiếm cúp sắt nè thôi nhưng mà cái này đồ của bác thợ rèn không được lấy nha dâu mến ừ. nha dâu mến không được lấy nha ơi tìm được ai chưa sao tôi đói bụng à xin được ai chưa chưa từ nãy giờ đi vòng vòng không kiếm được ai hết trơn ôi khoan tôi mới thấy ông cầm gì đó tôi đâu tôi mới tôi mới thấy ông cầm cái bó lúa đúng không ông ông dám lấy mà không chịu xin phép đúng không không xin phép nè vô boss à. này từ từ đợi xíu để tôi hỏi bác dân làng này mới được lấy không có được tự tiện vậy ui Ê, giống mốt, giống mốt Bên này nè, bên này nè, có một bác dân làng nè ừ. Ừ. Trời ơi, may quá luôn á Ủa mà sao tự nhiên nguyên cái làng to như thế này Mà có đúng một bác dân làng này vậy ta à, Bác ơi, bác ơi Ồ, dạ, dạ, dạ con à, con con chào bác Chào bác đi vô mốt mình là gặp Ôi người dạ, lớn mình phải chào chứ dạ, con chào bác ạ à. dạ con chào bác ủa bác ơi cho con hỏi tại sao ngôi làng mình không có ai vậy có mỗi mình bác vậy bác à, à, à, trời ơi tôi buồn quá cậu ơi ủa sao tự nhiên bác lại buồn tính ra là là là là, là trong làng này có mỗi mình bác thì bác tha hồ gọi là ăn uống gọi là làm gì cũng được hết trơn có mỗi mình bác à sướng quá trời cái gì đâu buồn bác cậu ừ, không biết gì hết trơn á tính ra ngôi làng này của tôi đông người lắm chứ đâu phải có một mình tôi đâu nhưng mà vợ con tôi với lại mọi người trong làng ai cũng bị bắt hết rồi cậu ơi à, à, à. cái gì bị bắt á ủa sao tự nhiên lại có ai đi bắt cóc dân làng làm gì vậy ta ủa bác mà mà mà sao tự nhiên lại bị bắt <laughs> tôi đâu có biết gì đâu tự nhiên một hôm á tôi đang ở nhà nè thì có một bầy zombie chạy đến ngôi làng này sau đó bắt hết tất cả mọi người đi luôn may mắn á là tôi trốn thoát được á à, giờ tôi không biết là mọi người dân làng đang ra làm sao nữa ờ, cái bọn zombie á nó ở ngoài biển á cậu đến đó cứu dân làng giúp tôi được không à thì ra là do bọn zombie làm Ôi đúng rồi các bạn ơi Bình thường zombie á là nó sẽ à, tìm cách để bắt bắt ăn thịt dân làng Kiểu này là mình lại có thêm việc để làm rồi Thôi được bác yên tâm Con sẽ giúp bác con và dâu mết sẽ cùng nhau đi giải cứu dân làng bác cứ yên tâm nha chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt bọn zombie để giải cứu dân làng nha dâu mết được không chịu dạ, đâu chiến đấu thôi đi thôi rồi đâu ngoài đây ngoài trời ơi ừ. lâu lắm rồi mới có quái vật để tôi chiến đấu á tôi ngứa tay ngứa chân lắm rồi ở vô mót đi từ từ khoan từ từ từ trước khi đi cậu phải có một thứ cậu phải có một thứ đây đây tôi đưa cậu nè đâu Ai phải uống sữa vô mót trước khi đi chiến đấu à đúng rồi sữa vô mót để biến hình mấy bạn ơi mình quên mất trời ơi bây giờ á thì mình sẽ uống sữa vô mót vô và sau đó mình sẽ biến thành siêu nhân vô mót nha bạn nha bây giờ mấy bạn hãy xem đây ơi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à một cảm giác thật dầu mod siêu nhân dầu mọt biến hình siêu Ok bạn ơi Và bây giờ mình đã biến thành siêu nhân vô mốt rồi nè Vẫn là cái bộ giáp của mình nè Bạn thấy xịn chưa Xịn sò con bò chưa à, Quá là ngầu luôn Nhìn như người sắt luôn bạn ơi Rồi ok Bây giờ vô mốt Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vô cái ngôi đền của quái vật Để tiêu diệt bọn quái vật nào Trời ơi chưa gì tôi thấy có con quái vật gì bên đây nè vô mốt ơi Quái vật ngựa nè Còn bên này là nguyên con quái vật Gọi là cá dâu luôn nè vô mốt Trời ơi Ủa hình như bọn nó không phải quái vật vô mốt ơi Hình như nó trong đây mới đúng nè Xuống này xuống này Tôi, tôi nhầm tôi nhầm Trời à, ơi tôi gọi là suy nghĩ nãy trừ ừ, Đấy. vô đây vô đây xem thử coi ôi đây chính là cái ngôi đền của quái vật hả ủa ở vô mất sao mà tôi thấy tôi đi đâu tôi cũng thấy màu cam với màu xanh của ông hết vậy tôi biết gì hết trơn nha cái này là do cái logo nó kiểu vậy á do màu chứ tôi biết gì đâu có phải không có màu của tôi à à có phải ông chính là quái vật đúng không ông thì không nè tự nhiên cái màu này lên lên tự nói tôi là yêu quái vô duyên trời tôi giỡn tôi giỡn từ từ tôi xem coi ủa bác dân làng kêu là bọn yêu quái trong đây mà sao mà vô đây không thấy ai vậy ta Hả? vô mod đi kiếm thử coi ừ. ừ. tôi kiếm nè sao không có ai trơn ta hay là mày biết bọn yêu quái đi nghỉ lễ đi hết trơn rồi Ê dạ. vậy? Vô mod Ê tôi thấy cái cần gạt gì nè À, hiểu rồi, hình như là uh. mấy cần gạt này là để mình mở cái gì đó hay sao vô mod ơi Mình thử mình đi mình gạt hết mấy cần gạt đi vô mod Ui, okay, bên này okay, cũng okay, có nè. nè Bên này cũng có nè, trời ơi nhiều quá à Ồ, oh, oh, bên này nữa nè Ôi Ôi Ôi Vô mod, vô mod, vô mod bên này nè bên này nè bên này nè nhìn nè nó mở ra một cái hầm ôi đi xuống đi xuống thử vô mod đây đi xuống thử chắc chắn là quái vật ở trong đây rồi xuống đây xuống đây <gasps> Trời Vô boss ơi, vô boss nhìn nè Ở dưới đây cũng quá trời xương luôn ghê quá à oh Trời ơi Cả về cậu là con yêu quái này sẽ cực kỳ mạnh luôn Ủa, ờ, nhìn này là biết mà nó ăn quá trời luôn nè à. nó ăn đúng rồi sợ nó ăn không nó ăn nó nhả xương ra để tùm lum tùm la nó không thèm dọn dẹp luôn trời Điều ơi quá. nó ăn xong nó nhả xương nó ăn nguyên con bò luôn nè vô mốt nhìn nào thấy không ờ. trời ơi trời ơi ghê thiệt rồi để tôi xem coi ở đây Dung hết ơi Ở bên dưới đây có zombie dân làng nè ôi chết rồi Vậy là những người dân làng này bị biến thành zombie rồi Ở Dung hết Bây giờ ông hãy gọi là dùng gọi là cánh tay sức mạnh của ông đấm bể cửa này Để tôi đi qua coi Dung hết Giúp tôi Trời đi. ơi đơn giản Tôi là tôi lấy đà Chứ tôi không có lấy tay gì không Tôi lấy cái đà lấy cái đầu Trời ơi cũng okay. ơi bà Đây Một Hai Yeah Ôi ghê quá quá đỉnh luôn vô mốt ok tiến vô hay nào à quái vật zombie dân làng hả À quái vật zombie dân làng Ê vô mến sư phụ tôi đặt với tôi phụ tôi nhìn tôi sợ quá Cậu đánh được không tôi có kém đâu Cố lên cố lên cố lên Tính là tôi dẫn ông theo để phụ tôi đánh ờ, quái vật Mà sao ông để mình tôi đánh hoài vô mến Cậu cậu biết thành siêu nhân với tôi là tôi đứng tôi cổ vũ cậu rồi còn còn gì nữa dạ. Cố lên cố lên okay. siêu nhân vô mốt dạ, dạ. Thôi cậu làm hỗ trợ tôi được rồi Ôi ôi có nguyên con gì đây Ôi này thì quái vật zombie dân làng nè ơi tụi anh dữ vậy ta hay ta ây da tất cả là nhờ vào anh kiếm vô mod này nè ừ trời trời trời đâm quá đâm quá đâm quá đâm quá đâm quá hey để tôi qua phụ đâu hay hay rồi chạy hey trời vô mod đi tôi tôi quýnh nãy giờ tôi đuối sức rồi cho sinh hộp sữa vô mọi ừ. đây đây có tôi đây đó uống vào uống vào lấy năng lượng ơi, mới có một con quái vật thôi mà từ nãy giờ quýnh hơi bị mệt để vô mốt à ok đi thôi đi thôi hình như chỗ này mình phải bắt cua lên này vô mết ơi đây lên đây đây rồi xong tôi té rồi <laughs> trời ơi làm siêu nhân mà bắt cua gà vậy ai ui nè tôi là tôi đùa thôi tôi nhảy một phát là tôi lên luôn trong coi nè hỡi hỡi hỡi đây tôi nhảy lại trong coi nè chẳng qua hồi nãy tôi nhìn bằng cái góc nhìn kia tôi không thấy được thôi cho nên giờ cho nên tôi mới nhảy không được giờ, tôi nhảy được rồi nè thấy không đó lên nè lên nè lên nè à. lên nè đó à, ghê rồi không ghê không thôi thôi bây giờ bây giờ bây giờ, bây giờ mình mình mình coi như hình như cái nhà tù này còn nhiều quá mình chịu đây nè vô mó đây ui trời ơi cái gì dưới vậy ôi ở bên dưới đó có cái nước gì màu xanh xanh kìa ghê quá à ừ. ôi có khi nào là nước độc không vô mốt mình là biết rồi cần gì phải hỏi mình ờ, xuống thử đi mình làm cái gì trời ơi sao bài tôi quay cuồng vậy ai hả bắt vậy trời bị gì vậy vô mốt tôi không thấy đường trời ơi không thấy đường luôn hả gì ghê vậy đâu từ tôi xuống thử coi ui hơi ủa có chuyện gì xảy ra đâu Ôi, trời ơi Vô mối ơi tôi hiểu rồi Cái nước này làm cho chúng ta bị mù này vô mối Cái nước vô bị ghê quá à? Bây giờ mình, mình, mình làm sao đây Mình làm sao đây Thì mình phải tìm cách mình đi qua thôi chứ sao Hình như cái chỗ này có chỗ ờ. để mình bắt cua nè Mình bắt cua đi qua vô mối hey. Ôi. Ok Rồi tôi qua đường này Được, mối Ủa sao cô thấy đường vậy tôi có thấy đường vậy đâu À đây đây Cố lên Ôi trời, trời ơi không té được, được không té được không được trời ơi tôi chỉ cần lại gần thôi là tôi tôi tôi tôi bị mù liền vô mốt ơi cẩn thận á ông đâm mình ở dưới đó tí nữa là ông bị mù luôn á này tôi qua rồi ôi ok ôi, ôi trời ơi may mắn thiệt rồi qua phòng tiếp theo ui con gì trời ơi cái gì mà con chuột siêu to khổng lồ vậy ờ. ơi chuột chuột chuột mà có râu kìa ôi, ghê quá trời ơi tôi hiểu rồi vô mốt đây đây chính là con chuột zombie chứ không phải là chuột bình thường ông nhìn bọn đó kìa nó có màu à. xanh thấy không nó là chuột zombie đó rồi Nghe nó có hai cái đuôi kìa chuột mà chỉ có một cái đuôi mà tại sao nó lại có hai cái đuôi? Tôi không Điều biết quá. nữa. Đợi tôi thử coi. Ai mấy chuột, uống sữa vô mết không? hình như à, không uống cái gì vậy Ủa à thì ra mấy con chuột này gọi là nó chỉ muốn ăn thịt bọn mình thôi chứ nó không muốn uống sữa dâu mốt đó, vô mốt ơi trời đất ghen rồi mấy con này nhìn là biết liền à bây giờ xử nó liền đi ờ, phong cận ơi tôi nhìn tôi ghen quá tôi sợ chuột lắm ok à, để tôi tiến lên nào ơi con chuột nè ôi nó cắn tôi ôi, nó cắn tôi ôi trời trời nó đi hai ơi bên này còn một con nữa thôi chuột cái con gì vậy con cái thiên gớm vậy ôi con gì ghê vậy con kia hình như là con cái con này hình như là con con con của con chuột hay sao liên quan giết cho ông nhìn mặt dạ. à, ok hỡi mày giết luôn con này luôn quái vật quái vật nè ok ôi Kinh dị quá à Tính ra bên dưới đây đúng là hang động của zombie Nó có mấy con ừ, bị biến thành zombie trong đáng sợ bạn ơi Chuột cũng biến thành zombie được nữa Ghê thiệt okay. Ui ghê mà à, Còn ờ, gì không? Còn gì không? Đúng rồi đúng rồi Cái gì vậy? Đâu? Ờ. Con gì vậy? chạy nó ghê quá con gì mà sao nó xanh lẹ xanh lét vậy ờ con này con gì nè đúng là bọn zombie bọn nó có màu xanh ừ. ờ sao ông cũng có màu xanh vậy ông hết ông là zombie đúng không anh không hả cái cái cái màu tôi là màu xanh thì chết giờ rồi nghe <laughs> không ok mệt quá à. <laughs> vô mốt ơi tôi nghĩ rằng là kiểu này tôi không đánh nhau với bọn này được đâu tôi cần phải nạp thêm gọi là sữa vô mốt cho tôi thêm sữa đi tôi cậu hãy bình tĩnh uống sữa vô mốt vô cậu sẽ bình tĩnh lại được không? OK. uống thêm thôi nạp năng lượng vô một cảm giác Thấy thật chưa? vô mệt ok mình nghĩ là chưa bình tĩnh chưa ok tôi tăng thêm sự can đảm rồi đó tiến lên nào vô mốt ơi trời ơi quái vật có gì vậy à. quái vật ui sao nó cao tụi mình luôn mình quánh nó không được luôn á ôi ờ, nó cao hơn mình nó còn biết bay nữa chứ mày mày mày mày mày mày ui con này một con một con một con bên đây nữa nè bên đây nè này ừ. ừ, ừ. ui ở bây giờ ông bây giờ ông ông quýnh một con hay tôi quýnh một con nha ok đây đây rồi tôi quýnh nè quái vật quái vật hả Ây da. À. trời ơi, nó ép nó ép tôi vô tường rồi vô boss ơi chết tôi rồi ném tôi vô tường tôi lên cứu cậu nè trời ơi sao cậu bị ép vậy đây ôi ơi hay quá ui ok ơi đây đây đây ê vô boss bữa nào ông ông chế cho ông một, một cây kiếm vô boss luôn đi cho nó cho nó mạnh cho ông quýnh bằng tay yếu xìu à <laughs> trời ơi chế tôi chỉ cái kiếm ông đang cầm là của tôi đó nói chuyện gì vậy à, quá vật à, quá vật à, quá vật vô boss đây có hết máu chưa đi uống sữa đi nha mày uống nhầm nhầm nhầm nhầm nạp nạp năng lượng vô một cảm giác thôi vô boss yeah ui trời ơi bọn nó đông vừa đông mà vừa mạnh nữa quýnh nãy giờ chưa hết nữa bọn ờ. ờ. này nó lì quá tôi hơi mệt rồi tôi hơi mệt rồi đó cắt sữa rồi cần sữa không tôi đưa cho thêm thôi tôi có rồi tôi có rồi thôi ok rồi. còn hai con còn hai con cuối cùng quánh quánh quánh quánh tôi đè tôi đè góc con này đánh đó cho cho chờ cho chờ ây da da coi chừng coi chừng mà nó quýnh lại mình nữa nha Ê, sợ tôi có sự vô mốt rồi hai đứa mình hợp sức lại là mạnh hơn nó liền vô mốt à đấy hì hì hì ok rồi ờ. yeah từ nãy giờ đi qua có mấy à. ải thôi mà thấy mệt để vô mốt đây không biết tiếp theo sẽ là à. quái vật gì nữa đây tôi sợ quá rồi à. tính ra mấy con là mấy con gọi là lính thôi không biết con boss nó sẽ như thế nào nhờ tôi ờ. sợ quá à nghĩ thôi thấy sợ rồi đó ok để mình đi qua tiếp theo nha các bạn nha ok ôi giúp ơi giúp ơi giúp ơi nhìn nè gì vậy ôi ui cái con gì mà tay ghê vậy trời ơi nó bự quá trời ơi nó bự quá gì cây vậy gì kỳ vậy vô bớt ông tại sao ông bỏ tôi ông không được bỏ Trời tôi ơi, nó, nó to hơn người tôi làm sao tụi mình chiến đấu được trời ơi ghê quá nhưng mà chúng ta phải giải cứu dân làng chứ ông nhìn nè dân làng đang bị bắt nè thấy không biết rồi với cái trách nhiệm cao cải thế này chỉ có mình ông mới có khả năng tiêu diệt con yêu còi đó đây tôi sẽ đưa ông số vô mất còn lại đó rồi sao nó đây. ông ông chạy đúng không đúng rồi <laughs> sao ông bỏ sao ông bỏ tôi tôi sợ trời ơi vô ngót nhát gan quá bạn ơi thôi ông bên đó đi để tôi rồi tôi đứng bên này tôi cổ vũ cậu nha ấy bây giờ tôi tôi dạy cứu dân làng được không tôi dạy cứu dân làng cho cậu được, cứ được, đi việc cái khoai đi được rồi vô mốt cứ dạy cứu dân làng đi để tôi tôi về rồi rồi để tôi để tôi để tôi trời ơi chuyện nhỏ thế con quái vật kia tại sao ngươi lại bắt cóc dân làng hả <laughs> ngươi có biết tại sao không bởi vì thịt của dân làng rất là ngon ta đứng thích ăn À thì ra là ngươi muốn bắt cóc dân làng để ăn thịt sao <laughs> Nếu vậy thì ta không thể nào tha thứ cho ngươi được Ta cho ngươi xem thế nào là sức mạnh của Zomod Hãy xem sức mạnh của ta đây Hoặc hoặc là ngươi có giỏi thì ngươi tới đây thử xem Ta sẽ dùng cái chân của ta nhậm nát ngươi luôn Không cần phải thách ta còn yếu lắm tôi cần phải học thêm tôi cần phải học thêm nhiều thêm nhiều sức mạnh nữa thì tôi mới đánh nhau được ấy à ấy trời ơi, chết rồi bạn ơi, con quái vật này nó quá mạnh Hiện tại sức mạnh của mình vẫn còn yếu lắm, mình vẫn chưa mạnh bằng nó Cho nên mình không đánh nó được Ôi, Giờ làm sao đây robot? Cậu tôi không biết là cậu có phải siêu nhân vô bốt hay không nữa Sao cậu quánh cái nó quánh cậu chết luôn vậy gì kỳ Tại vậy? vì á là tôi yếu lắm Chứ tôi tôi tôi tôi chỉ mới tập luyện được có vài sức mạnh thôi à Ông phải chỉ tôi, cho tôi thêm thì tôi mới mạnh hơn được chứ Nhưng mà con này có vẻ nó mạnh hơn tôi rồi Robot chỉ tôi thêm sức mạnh nào đi Thôi mệt ghê bây giờ cậu giải cứu dân làng đi Tôi tôi tôi thử đánh nó coi Nó không mạnh đâu Nhìn nhìn này thôi chứ to xác thôi Nhìn nó yếu mềm chứ có gì đâu Rồi nè cậu nói vậy nha cậu lại gần nó nó quýnh cậu cái cậu chích queo cho mà coi nè ngon đánh nó đi à, xạo anh con mắt ra mà xem nè nhìn mấy cái người mà to xác này là yếu lắm đây nhìn tôi nè sức mạnh của cái kiếm do vớt hay cha đi đi đâu làm gì làm coi <gasps> oh my god cái gì vậy ủa do cậu gà hiểu không không Ủa? biết sử dụng kiếm cái gì ghê vậy trời vô mốt chạm nó cái nó chết queo luôn cái gì ghê vậy vô mốt trời ơi xịn quá bạn ơi trời đúng là sư phụ vô mốt của tôi trời <laughs> vô mốt à <laughs> Ông hãy nhận dạ. tôi làm đệ tử đi ừ, Tất nhiên rồi tôi vẫn mãi là sư phụ của ông <laughs> Nè tôi nói ông nghe chẳng qua Bây giờ tôi vẫn còn yếu là do tôi chưa học được thêm sức mạnh thôi Bây giờ tôi cần học thêm sức mạnh tôi còn mạnh hơn nữa Nhưng mà hay nói chung à Chúng ta cũng đã giải cứu được dân làng rồi hey, Để mình ừ. đem mấy ông dân làng này về nhà nè hey, Mấy anh dân làng yên tâm Đã có em với lại dâu mốt đây Bọn em sẽ đưa mấy anh về nhà Ok bạn ơi Vậy là hiện tại mình và dâu mốt đã giải cứu được dân làng rồi Và không biết để xem coi sau khi tiêu diệt được con quái vật zombie này thì để xem coi mình có nhận được thêm sức mạnh nào không nha các bạn nha ok để mình xem thử nha hey nạp năng lượng vô mod ha Ui trời bạn ơi bạn nhìn nè hiện tại mình đã có được bản sức mạnh này nè bạn ơ vô mod ơi nhìn tôi nè ui tôi có được sức mạnh của lửa rồi wow vậy tôi mạnh hơn ông rồi đó nha ừ ghê ta ghê ta hey ui trời Trời ơi, xịn quá bạn ơi, sức mạnh của lửa nha Ui, nhìn tôi nè, ngầu chưa vô mốt <laughs> à. tôi biết rồi Hay mấy bạn ơi, vậy là Vừa rồi mình đã tiêu diệt con quái vật zombie và mình đã nhận được sức mạnh đến từ dấu mó đó chính là sức mạnh lửa bạn ơi. Uhm, không biết